Cũng có anh chị em hỏi rằng là liệu ở Đài Loan có thể ờ, định cư sau khi du học hay không Thì chúng tôi xin giải thích như sau Là có rất nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp ở Đài Loan thì họ sẽ có 6 tháng để xin việc và Cục Di dân sẽ cho họ 6 tháng để xin việc và sau khi họ xin việc thì công ty của Đài Loan sẽ giúp họ ờ, gia hạn thẻ cư trú và họ có thể nhận cái thẻ cư trú lâu dài đây là một loại thẻ cư trú à, hơi khác so với những cái thẻ cư trú định cư của các anh chị kết hôn hay là các anh chị à, các cái con em làm con nuôi à, và các lần chúng tôi thì thường khai giả những cái lớp du học cho học sinh vào tháng 7 và tháng 8 hàng năm. À, tuy nhiên thì năm nay do cái dịch Covid-19 thì chúng tôi đã khai giảng cái lớp du học này muộn hơn vào tháng 9 và đến tham dự ngày hôm nay của chúng tôi thì có rất nhiều các cái phụ huynh, học sinh và các anh chị khách mời từ Đài Loan đến đây và cũng có nhiều phụ huynh ờ, đã từng ở Đài Loan về và họ đã đến đây chia sẻ về những cái kinh nghiệm sống ở Đài Loan cũng như là các em học sinh đã từng ở Đài Loan và các cái doanh nghiệp uh, những cái anh làm doanh nghiệp của Việt Đài Loan đến đây để chia sẻ về cái kinh nghiệm. Các năm chúng tôi liên tục mở những cái khóa khai giảng vào mùng 10 hàng tháng. Tôi rất là mong muốn uh, anh chị em nếu có con em hay là người nhà muốn có ý định du học Đài Loan thì mọi người có thể tham dự cái cái chương trình này và chỉ sau 3 tháng từ ngày nhập học các em có thể uh, tham dự cái kỳ thi đó là kỳ thi Hoa ngữ do Bộ Giáo dục Đài Loan tổ chức và sau khi mà uh, nhận được cái chứng chỉ này thì uh, các em có thể tham dự phỏng vấn cái chương trình du học Đài Loan chương trình du học Đài Loan thì có rất là nhiều loại chương trình du học ngôn ngữ chương trình du học vừa học vừa làm chương trình học đại học và chương trình học cao học vì vậy là tùy thuộc vào cái sự lựa chọn của các em nếu các em à, mong muốn học ngôn ngữ thì nên lựa chọn học ngôn ngữ hoặc các em đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam thì có thể lựa chọn chương trình học à, cao học học bổng tại Đài Loan